Vậy thì tại sao động lực nào em đăng ký tham gia chương trình? Tháng 10 này là em sẽ à, sang tuổi 28 Ước mơ bé bé của em trong việc gia đình đó là em sẽ sinh con trước 30 tuổi Wow, wow. Ờ. À. Để cho em bé nó thông minh Nên là em đăng ký tham gia chương trình này Để tay mình nút bấm đi các bạn Ủa? Cứ đi tìm Cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi bây giờ các bạn để tay vào nút bấm Cho em nói thêm một câu được Rồi mời em Mình gặp nhau nó cũng là một cái duyên số Thì chỉ cần anh cho số em sẽ khiến đôi mình nên gì Thì chỉ cần anh cho số em sẽ khiến đôi mình nên gì Wow Ồ cảm ơn anh nhiều ha Giờ bấm nha Mời bạn Nam Rồi, ngồi đi em trai Xin chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh và bạn Nam Em xin tự giới thiệu em tên là Hồng Nhung Hiện đang là giáo viên dạy à, trung học phổ thông ở Bình Tân Và em có một cái biệt danh là Lãng Phong Tại sao lại có cái nickname này? Dạ tại vì em thích tự do á chị nên là em muốn làm một cơn gió phiêu lãng Tuy nhiên là những người thân quen với em thì đều gọi em là một cơn gió lãng xẹt Một sự lãng du nào đó lang thang phiêu lãng trong cuộc đời này để tìm đến một cái tình yêu nào đó và ngày hôm nay anh nghĩ rằng là ta hãy đáp về với tình yêu của mình đang ngồi bên cạnh hàng rào nha em gái dạ mời em trai dạ em chào anh quyền linh em chào chị nam thư và toàn bộ khán giả ở đây chào cả bạn nữ nữa dạ em tên là trần văn cường và nick của em cũng là phong trần thuần phong cũng minh gió <laughs> dạ đúng rồi à em bao nhiêu tuổi dạ em 29 bên kia bao nhiêu ta dạ em 27 á cũng hợp ha mình nói về khuyết điểm ưu điểm của mình đi dạ thời gian rảnh rỗi em hay viết bài hát lắm em viết cho vui rồi rồi em up youtube à tức là mình viết theo cảm nhận của mình thôi đúng không dạ đúng rồi vì đa số em viết bài nhạc buồn không à nhạc nào thầy hát tặng cho bạn gái bên kia đi dạ về bài hát này là bài hát quên đi để hạnh phúc giờ hai chúng ta đã rời xa nơi đó em khoe không tháng tháng năm năm anh vẫn mong em bình yên em theo người ta có lẽ em hiểu ra chắc chắn em không hạnh phúc đâu bởi lẽ hạnh phúc của em chỉ có anh thế nhưng em đã vui dập đi quá nhanh tháng năm dài anh vẫn bước và anh sẽ không bao giờ chun bước yeah. Dạ. hay bài này em sáng tác hả thuận phong bài này em viết lời trên ca khúc của anh lý hải chị thôi mình không nghĩ một lúc đó mình học về thanh nhạc mình à, sáng tác trên cái nhạc của mình dạ có em có viết viết bài ra beat luôn nhưng mà em có gửi cho một số ca sĩ à. nhưng mà người ta không hát mình chưa có tên tuổi theo anh á là em có năng khiếu đi học đi nha dạ cảm ơn anh ạ à. khuyết điểm của mình là gì dạ em em ngủ nhiều lắm với lại em hay quên nữa rồi à, cũng hơi lãng đạn chút xíu à em giới thiệu về mình đi phong à em thích làm việc tốt em có một cái tật đó là em hay me người ta xem người ta có gạt trúng chân không á chị à. Ờ. để em nhắc người ta gặp người đi ngược chiều lại họ quên gạt em nhắc họ xong họ không nghe cái em đi qua rồi em thấy áy náy của em sợ là họ sẽ bị té em vòng xe ngược lại em nhắc họ xong em đi tiếp <laughs> nên là <laughs> em dễ bị gánh vô cái mát nữa là bao đồng khuyết điểm của em đó là em cần nói hai câu gì đó thì em nói xong câu thứ nhất là em quên luôn câu thứ hai định nói gì rồi ủa rồi nếu mà đi dạy mà đang dạy dạy rồi quên giáo án rồi sao dạ sao? không đi đi dạy thì em không quên ạ ờ à, em dạy môn gì dạ em dạy văn em có có thể à, viết lời nhạc à, làm thơ và viết văn được nên là nếu bạn em có nhã hứng hợp tác làm nhạc chung thì cũng có thể em có thể đọc một bài thơ nào đó mà do em viết tự nhiên lại bảo làm thơ lâm vào tình thế bất ngờ giờ sao thôi thì em gửi lời chào khán phòng ủng hộ rào rào vỗ tay Ở à, thơ làm bất chợt chưa hay cũng may ngẫu hứng cũng may bắt vần hay quá thơ ngẫu hứng liền tay thấy không anh linh hay quá dạ bên em cũng có làm trên một ngàn bài thơ chị ơi có luôn hả dạ đọc bài coi dạ em cũng làm thơ buồn không à kệ dạ khi anh biết em có người yêu mới lòng anh buồn nhưng chẳng khóc đâu em khóc làm chi khi mộng ước không thành lưu luyến chi khi tình không xứng đáng không có em thì bầu trời vẫn sáng không có em anh vẫn có người yêu Người yêu anh không đẹp bằng em lắm Nhưng người ấy hơn em bởi tấm lòng Bây giờ mình à, quay lại chuyện tình yêu đi Dạ, trước giờ em chỉ yêu một người, à, yêu 6 năm Nói chung là hồi đó em còn hơi vô tâm Đặc thù công việc em cũng hay đi nhiều nữa Nên dần dần rồi cũng buông Tiếc quá, một mối tình rất là 6 năm Vô tâm là một điều không thể có trong một con người Đặc biệt là đối với tình yêu ha cố gắng là khắc phục cái đó nha dạ còn em sao hả lãng phong Dạ, mối tình sâu đậm nhất của em là kết thúc năm 2014 Em nghĩ là do tình yêu không đủ lớn để vượt qua những cái rào cản trong cuộc sống Nên là tụi em quyết định dừng lại Rào cản lớn nhất chính là phía gia đình Ờ, à, tức là gia đình ờ, dạ, không hợp nhau Dạ đúng rồi Chắc do tình cảm của tụi em chưa đủ lớn Vì lúc đó em vẫn còn khá trẻ Nên là khi mà dừng lại thì ờ, em độc thân tới giờ Vậy thì tại sao động lực nào em đăng ký tham gia chương trình? Tháng 10 này là em sẽ à, sang tuổi 28 Ước mơ bé bé của em trong việc gia đình đó là em sẽ sinh con trước 30 tuổi wow. à. Để cho em bé nó thông minh Nên là em đăng ký tham gia chương trình này Quyết định sinh bé trước 30 tuổi nha Để chị qua coi mắt nhà trai coi thử ờ, sao nè Chào em, Thuận dạ. Phong Em ờ, thích công việc sáng tác gì? Bây giờ nghề chính của em là gì? Dạ em lại làm bên uh, lắp ráp chị, lắp ráp thiết bị Bên dàn ờ, khoan á dàn khoan dầu khí hả chính xác chị à vậy là em phải đi nhiều dạ đúng rồi em đang ở sống và làm việc tại vũng tàu từ vũng tàu lên sài gòn tầm tiếng rưỡi 2 tiếng em thấy sao dạ thì khoảng cách không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả ồ ờ. oh. mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em mong được giống chị minh hà đó trời ơi nãy hát nhạc của anh lý hải còn vợ thì thích giống minh hà chắc thần tượng hai vợ chồng nhà hà hải lắm à <laughs> dạ tật xấu nào của đàn ông mà em không thích em ghét nhất là đàn ông bạo lực với lại những cái tật xấu rất quen như là lăng nhăng hay là hay thả thính lung tung rồi đó à, đời chị mặt này là ra đường tán gái là cười nghe dạ là... không phải do em cũng em lúc trước em cũng hay up ờ, status thả thả không thính, phải thả thính không? dạ mà em em muốn úp là kiếm người yêu mà sao ai cũng nghĩ em thả thính hết nên nên bạn gái nói em mắc cười vậy là hay thả thính trên facebook lắm đúng không dạ thì em em em ghi vậy thôi à, thôi thính đi. là ta chưa có người yêu dạ đúng rồi bữa nay bấm nút đi không tha thính nữa đúng rồi anh linh mà ta rải thính thôi làm phỏng vấn đàn trai dữ quá hả? để anh quan phỏng vấn đàn gái coi hợp với đàn trai không ha chào đàn gái chào anh à, nãy giờ nói chuyện chắc em cũng cảm nhận được chàng trai này em thấy có một cái gì đó nó đồng quan điểm với mình hay không dạ em nghĩ có đó là có có một chút chút xíu máu nghệ thuật giống nhau với lại à, Ừm, dạ, em nghĩ là bạn nam cũng là một người khá là tự do phóng khoáng à, cũng hơi nhát gái chứ nãy giờ ngồi bên đây rất là rung hồi hộp tay chân cứ bẻ qua bẻ lại hoài bây giờ ta sẽ hỏi thêm ý kiến người thân xem sao em đi với ai dạ em đi với mự và hai bạn đồng nghiệp mời à, đại diện đàn trai Dạ, à, lời đầu tiên xin kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và toàn thể khán giả. Tôi tên là Vân, mợ của Cường. Tôi cũng hay hỏi Cường là có người yêu chưa, thì Cường bảo chưa thì tôi cũng bảo là hay cháu đăng ký cái chương trình này đi thì thấy chương trình này cũng xe duyên nhiều lắm thì cường cũng mấy hôm trước thì cường cũng thông báo là được chương trình chấp nhận rồi hôm nay đi ghi hình thì hôm nay qua buổi à, nói chuyện với lại bé này thì thấy bé cũng dễ thương năng động và giáo viên nữa thì mẹ cường cũng là giáo viên dạ là cô giáo thì cũng hợp rồi đó cảm ơn chương trình đã ghép đôi cho hai cháu được gặp mặt ngày hôm nay dạ cảm ơn, cảm ơn mợ mời đại diện đàn gái xin chào anh quyền linh xin chào dạ. nam thư chào à, đằng nam ạ à. em là đồng nghiệp của nhung cũng chị em trong tổ với nhau á tổ văn nhìn thấy bạn trai bên này á về mặt hình thức và cách nói chuyện à, bước đầu tiên thì thấy ổn cho nên là hai em cứ ờ, tạo cho một cơ hội dạ, xin cảm, cảm ơn dạ cảm ơn cô ạ à. như vậy chúng ta đã trao đổi với nhau và nghe hai bên góp ý rồi mở rào dạ cảm ơn anh dạ cảm ơn anh ạ em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng anh không biết là anh có hay đọc sách thôi có đọc đắc nhân tâm mà à dạ là cuốn sách này có tên là sài gòn ký ức ngược thời gian và em mong là cái món quà này sẽ là một cái kỷ niệm để những ngày về sau anh nhìn lại ngày hôm nay anh sẽ thấy nó là một ký ức đẹp cảm ơn nhiều nha tối anh ngủ anh gối đầu anh ngủ ngon lắm à dạ em có thấy giống minh hà không dạ Ừ, chào Nhung ừ, Chào anh, anh thích ờ, con gái cá tính hay nữ tính à? Thiệt ra thì cá tính hay nữ tính miễn tốt là được à. à, Không, à, em có cả hai cái đó Khi mà nhìn vào cái ngoại hình của em thì mọi người sẽ thường có ấn tượng là rất là hiền lành nhu mì Nhưng mà em thì ờ, em thi về cá tính nhiều hơn Vậy à? Dạ Anh sẽ thu xếp thế nào nếu như chúng ta hẹn hò? Một tháng lên chắc nếu mà cố gắng lên hai lần anh ở khúc nào của vũng tàu à anh ở ngã ba chí linh á em biết không dạ không ờ <laughs> anh nghĩ thế nào nếu như ờ, lấy vợ xong thì vợ anh sẽ ở nhà và không đi làm anh chỉ sợ vợ buồn thôi chứ thật ra đi làm là để tinh thần nó thoải mái vậy là anh sẽ khuyến khích vợ đi làm không anh vợ ở nhà thì nhiều lúc khổ hơn cả đi làm nên anh anh muốn là nếu mà mình có đủ điều kiện á thì thôi sinh con thuê người giúp việc rồi vợ vẫn đi làm và mình vẫn đi làm bởi vì mình không đi làm á thì mình sẽ hay nghĩ lung tung cái thời gian rảnh là thời gian mình nghĩ lung tung nhiều nhất đúng rồi đúng rồi nên anh muốn như em vậy. em phải hỏi trước tại vì em sẽ đi làm và cái thời gian của em ở trên trường khá nhiều dạy ở trường cũng như là học sinh á nó chiếm của em khá nhiều thời gian nên là nếu như mà quan điểm của anh mà muốn vợ ở nhà thì chắc là nó sẽ hơi khó nhưng à. mà rất may là anh lại muốn là có. À. anh sờn sẽ làm gì nếu bạn gái giận thì bạn gái mà giận á thường thường anh im lặng anh em lặng à. còn không thì mình mình mình mình kể chuyện xàm xàm ấy cho cười à. cười là hết giận rồi à. em không thích cãi nhau không thích lớn tiếng đúng rồi bây giờ mình đang nghĩ trong lòng thế nào về người đối diện mình nói một câu để chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay thôi ừ, chúc chúc em bấm nút rồi nha <laughs> đâu có được dạ đâu có nói bấm nút gì được ủa chứ sao bây giờ mình nói cái gì đó để người ta hiểu mình hơn anh anh thấy ờ, nói chuyện cũng hợp hợp cho thời gian tìm hiểu nhớ bấm nút nha dạ <laughs> trời ơi nói đi vòng lại cũng bấm nút bây giờ hỏi câu cuối cùng nè thuận phong dạ lãng phong dạ hai bạn nhớ tên của nhau không tên thiệt á trần văn cường em em em có cái tật là hay quên mới nãy em giới thiệu từ đầu rồi này bên này cũng nói là nọ não cá vàng cũng hay quên mà đúng không nhưng em hay quên thiệt em hay quên thiệt em đâu có giả vờ đâu anh à, em hồng không đâu phải khi nói đến trịnh công sơn hay nói tên gì đó trịnh công sơn hả ca sĩ nhát hát chị công sơn à ca sĩ tại sao em lại phải mở phải phải ờ, mở như vậy nhỉ quỳnh như như quỳnh em em không có nghe nhạc trịnh chết rồi này hẹn hò mai mốt có khi nào để quên em mà chối hẹn không ngọc nhung này đây nè ngọc nhung hồng nhung ừ Thôi, dạ nhớ nhung. chưa hồng nhung nha rồi dạ. nãy giờ tôi nhắc mấy lần đó hồng nhung dạ nha. em hay quên để tay vào nút bấm đi các bạn cứ đi tìm cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi bây giờ các bạn để tay vào nút bấm cho rồi. em nói thêm một câu được rồi mời em mình gặp nhau nó cũng là một cái duyên số thì chỉ cần anh cho số em sẽ khiến đôi mình nên duyên ồ cảm ơn anh nhiều ha giờ bấm nha rồi bắt đầu nha ba hai một hết thời gian nghe tiếng bấm nút cùng một lúc nha yeah rồi nắm tay nhau nào các bạn đều có tên là phong nhưng hy vọng là cuộc tình các bạn sẽ êm ả thuận theo gió mà đi ha chúc là hai đứa sẽ sớm có tin vui báo về chương trình nha bây giờ mình nói với chắc chắn là người nhà chúng ta đang xem mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò với nhau dạ chào hai bác đang xem truyền hình à, bữa nay con Duy Nhung à, tham gia chương trình thì có bấm nút rồi nên cho con hẹn hò cảm ơn hai bác vậy được không anh được yeah. Dạ hứa gì với hai bác nữa chứ dạ thiệt ra trước giờ em không hứa bởi vì em rất là sợ thất hứa em sẽ làm nhưng em không hứa em sẽ làm dạ làm tốt những gì mình nói nãy dạ, giờ đúng, dạ rồi bây giờ hung cái đánh dấu cuộc tình anh hô anh hô lên chán em nè à, cảm ơn nhau không được không chán là không được chúng ta không có trân trọng cái tình những cái giây phút này cảm ơn anh tình yêu mà tao lên ờ, facebook thả thính mạnh miệng lắm mà bắt đầu đi không đi dễ thương lắm á có duyên lắm á những cái điều mà nãy giờ mình nói mình cố gắng thực hiện như vậy